khi mình vào sòng sới chơi mình chỉ cần nhìn được một đến hai hột bên trong là mình đã có phần trăm thắng rồi đằng này chơi nắp camera mình có thể nhìn thấy được toàn bộ ba hột ở bên trong thì không có lý do gì để mà mình có thể thua được cả và riêng đối với cái nắp tài xỉu camera wifi này thì các bác có thể ngồi đâu có mạng là bác có thể nhìn thấy được khoảng cách bao xa cũng có thể xem được và bây giờ em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp camera wifi tài xỉu này Đây, đây là cái nắp camera này các bác này, nhìn này, các bác nhìn này, rất đẹp luôn Được chưa ạ? Các bác có thể dán cũng được hoặc để nắp trơn cũng được các bác nhé Đây là hột và đĩa chợ nên là em sẽ không cần phải test tăng tích khi đi chơi các bác chỉ cần mang được cho mình cái nắp này vào sòng sới chơi thôi còn đây đây là cái màn hình camera đây là cái cục 4G này để bắt đó cái máy này thì các bác có thể đúc vào túi túi quần túi áo các bác đúc đâu cũng được và khi mà một cái người ngồi ở nhà hay ngồi bất cứ nơi đâu có mạng người ta sẽ kết nối bằng một cái điện thoại khác là bằng cái điện thoại chính mà các bác đang dùng ấy đây là cái màn hình này thì khi mà cái màn khi mà cái nắp này lắc thì cái màn hình này các bác ngồi ở đâu cũng có thể nhìn thấy được này cái này thì các bác đút túi quần túi áo đút đâu cũng được này nó không hề là rắc rối lằng nhằng gì cả còn đây đây là cái cục sạc của nó sạc này không như ngày trước nữa là sạc kim đây là sạc bệ sạc bệ này các bác có thể kể cả chơi ở trong rừng trong núi các không, không sợ là không có điện vì các chỉ cần cắm vào cái cục à, tích điện thôi cái cục sạc dự phòng ấy là các bác cũng đã thể sạc nắp được rồi bác nào mà muốn tư vấn kỹ hơn các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bác kết bạn zalo còn muốn tự trực tiếp test hàng các bác lên cơ sở em em ở bến xe miền tây sau đây thì em xin phép được test thử một vài tiếng để cho bác cảm nhận được cái độ chính xác với bộ đồ chơi nắp camera tài xỉu nắp tài xỉu camera wifi này cùng với em đây các anh nhìn thấy đây không ạ này thì màn hình nó hơi xa đây thế nhá đó cái này mình đánh xỉu nhá các bác nhá nó hơi bị sáng nên là nó chói ạ đây xỉu này cái này mình lại tiếp tục đánh xỉu tiếp các bác nhá xỉu tiếp chuẩn chưa ạ Trái này mình lại tiếp tục đánh xỉu các bác nhá các bác nhìn thấy không ạ? Đây này. ba hai này, năm nước. Đây, xỉu tiếp chuẩn chưa ạ? Cái này nó hơi bị khuất cái nắp. Trái này mình đánh tài các bác nhá đây tài chuẩn chưa ạ các bác có nhìn thấy không bởi vì là màn hình nó hơi bị mờ ấy. và trong này là nó hơi hơi chói cái chén này mình đánh xỉu nha các bác nhá chuẩn chưa ạ chén này là mình đánh tài này các bác nhìn này đó 2 chuẩn chưa vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác thấy cái độ chính xác của nó như nào ạ riêng cái độ camera thì mình phải khẳng định được chắc chắn rằng là cái độ chính xác của nó là lên đến 100% rồi đúng không các bác và đối với cái bộ camera đối với bộ tài xỉu camera wifi này các bác có thể ngồi bất kỳ đâu của mình cũng có thể đánh được chỉ cần các bác đem được cái nắp vào sòng sới chơi thôi